đấy và thì màu của máy vẫn là dùng màu cũ màu xanh mát mắt như này này đấy được thiết kế sang rung đời mới nhất đấy thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết vào máy nhé này thì tổng thể con máy sẽ được sơn một màu ờ, như này màu xanh như này đấy máy được thiết kế nhỏ gọn nó dài tầm một mét đấy đây tôi sẽ lấy thước đo các bạn xem tổng thể luôn đây máy rút lúa mini thịnh thành này đây nếu đo chiều dài của nó này đây chiều dài của máy tính cả thân máy các thứ này Đấy, tầm khoảng 90 phân đây là mới mối thân máy thôi thấy rõ đây thân máy là 90 phân này tính cả phần đế có động cơ nữa là 10 phân nó là một mét đấy còn chiều cao của máy này chiều cao của máy là gần 1 mét một một mét là một mét linh sáu đấy còn chiều rộng của nó đây chiều rộng của nó là 50 phân mở hết bứng ra là 70 phân Đấy. khá là nhỏ gọn dễ di chuyển Đấy, trên máy tốt lúa mini Thịnh Thành được thiết kế à, có sàng rung này bàn đỡ được thiết kế hết thân máy so với đời cũ này Đấy. rất là tiện lợi trong quá trình mình sử dụng chỉ cần là bỏ lúa trực tiếp lên bàn đỡ và trực tiếp gạt vào nhanh gọn Đấy thì máy sẽ được thiết kế hai cái đai ở trên này hai đai sử dụng để ờ, khiêng trường hợp mà hai người có thể sâu đòn qua và khiêng lên các đường nương ờ, rẫy của thang Đấy. rất là tiện lợi nhỏ gọn sang rung thì có định hướng ờ, phần lúa ra này Đấy. ở đây sẽ có một hệ thống quạt gió này sàn rung sẽ được làm 3 cấp hai cấp trên là sàn lỗ đấy và sang giữa dưới là sang liền đấy thì khoảng cách giữa các sàng sẽ được thay đổi khác nhau đấy để tạo cho cái luồng gió nó thổi mạnh hơn và định hướng cái phần gió ở sau nó thổi vát lên và phần hạt à, à, lép các thứ bụi bẩn bám theo đúa sẽ được thổi ra sau máy đấy, để đảm bảo là khi mình à, thu lại hiệu cái hiệu quả nó sẽ được năng suất cao hơn lúa sạch hơn và là hạt chắc sẽ được đa phần hạt lép sẽ được thổi ra ngoài đấy máy xe chó ờ, có tổng cộng là bốn cái bu ly ở trên là có hai cái một cái lớn bên ngoài một cái bé bên trong đấy cái bé đây tôi đang chỉ đây đấy, cái bé này sẽ chịu trách nhiệm là chuyển truyền chuyển động xuống là ờ, bu ly của phần sàng rung đấy, đây tôi đã gắn ờ, trước cái dây u loa đây rồi đấy sàng rung nó được thiết kế một bánh biến lệch như này này đấy nó sẽ trong quá trình nó, nó quay nó sẽ chạm vào phần bi của hai bên đấy để tạo ra độ rung của sàn còn ở đây ở đây sẽ là phần à, bàn đờ của nó được thiết kế mới nhất này đây bàn đờ có thể tăng tăng giảm theo loa đấy thì máy của chúng tôi sẽ được à, cải tiến theo à, nhu cầu của khách hàng đấy khách hàng phản hồi về như thế nào chúng tôi sẽ cải tiến theo đấy để đảm bảo là mang đến các bạn sản phẩm mới nhất đạt năng suất cao nhất đây đây sẽ là hệ thống à, bàn đỡ động cơ của nó sẽ được à, thiết kế thêm một hệ thống tăng giảm đều loa chỗ này đấy nếu mà có một à, các bạn đã từng sử dụng qua sản phẩm bên để máy cơ linh chúng tôi thì các bạn cũng biết là hệ thống tăng giảm đều loa này đã có nhưng hôm nay chúng tôi áp dụng vào mẫu mới này đấy thì là bàn đỡ này sẽ được thiết kế rời ra một thanh đỡ như này được thiết được gắn bằng hai con ốc như này này đấy thì khi chúng ta bỏ động cơ vào bắt bù lỗ vào này thì chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh cái con ốc ngoài này đấy để căng dây loa lên lúc nào dây loa nó đảm bảo độ căng nó đây ok nhé thì chúng ta sẽ giữ nguyên như thế khóa ốc này lại khóa ốc này lại đấy và cố định những động cơ của mình đấy thì dây loa sẽ được căng và chuyển động qua bu ly lớn này để đảm bảo là khi chúng ta sử dụng thì lúa sẽ được quạt sạch ở trong lồng Đấy. các bạn để ý này khung máy các thứ sẽ được làm dày dặn hơn này Đấy. được làm bằng V4 chắc chắn dày dặn đảm bảo tuổi thọ của máy các mối hàn được làm mịn như này Đấy, để tránh trường hợp ở góc này chúng ta được bo tròn này Đấy. để, để tránh trường hợp chúng ta khi sử dụng bưng bê ấy, sẽ tránh cái vấn đề mà chúng ta va quệt vào máy ra chảy máu các thứ thì tất các góc này chúng tôi đã bo tròn hết để, giảm thiểu tối đa cái khả năng à, gây xảy à, ra gãy xương đây thì à, ở sau thành lồng sẽ được gắn hai cái đai này cái khóa lồng đây là da của rơm này nắp trên sẽ được liên kết bằng hai cái khóa đai như này chắc chắn như này, này mở ra đây đây là phần bên trong máy này đấy thì ở trên này sẽ có các cái đường vân như này đấy tương ứng với cái số vòng ở trong cái lồng đấy khi chúng ta bỏ lúa vào cho tiếp vào đây thì những cái răng cái, cái răng ở trên cái lồng này đấy nó sẽ quạt lúa nó quay như bên đây như này đấy nó cuốn vào cuốn vào theo các cái đường ray như này đấy và đầu này chỗ này chúng ta chúng tôi có làm một tầm ngăn như này đấy, để đảm bảo là lúa trong này chúng ta sẽ được đập sạch và phần ngoài này chỉ có rơm thôi đấy nó gạt rơm ra có một hệ thống quạt gió này nó gạt rơm ra ngoài đấy để tránh trường hợp là chúng ta bị mắc rơm ở trong đấy, rất là sạch sẽ ở trong cái phần sàn chúng tôi đã thiết kế lại cái sàn là hình thoi như này này đấy so với cái ở trước là đợt trước là sàng hình vuông thì đây bây giờ hình thoi này nó sẽ tăng diện tích tiếp xúc giữa lúa và sàng giữa cây lúa đấy, để đảm bảo hạt lúa chúng ta sẽ được sạch sạch hơn đấy, nó ma sát vào cái sàng này sẽ được sạch hơn đấy. và thanh giữa thanh trục này chúng tôi chúng tôi bây giờ làm thanh đặc nhé không phải là thanh rỗng như các à, một số dòng máy kém chất lượng khác đấy thanh là thanh đặc này chắc chắn này đấy máy được sơn sơn rất đẹp mịn như này đấy. ở đây chúng ta có thể nhìn thẳng vào dưới sẽ có cái xăng rung ở dưới đây đấy các bạn các, à, các bánh cái răng cưa này sẽ được lắp so le nhau đấy để đảm bảo là lúa sẽ được quạt sạch Đấy, sử dụng như này rất là nhỏ gọn tiện lợi ở hai đầu của hai vùng bi lớn này đấy bi của nó là P204 này đấy nó là P204 này chắc chắn này sẵn rung này đấy ba cấp này cấp song cùng này đấy chúng tôi làm ngắn như này đó. tức là vì khi chúng ta có một tấm đỡ bên này đấy gió nó thổi vào là sẽ gạt đấy, đảm bảo đủ các thứ và phần sau này sẽ được có một đoạn trống để cái luồng gió nó sẽ mạnh hơn đấy, thổi cái phần trấu như là phần hạt lép này bụi bẩn các thứ bay ra sau máy Đấy, ở ngay hai bên chúng ta có thiết kế à, hai vòng bi này Đấy. máy thì thiết, thiết kế rất nhỏ gọn tiện lợi tất cả mũi hàn đã được đấy. đấy thì sau đấy là sau đây là tổng à, kết các tất cả những bộ phận của máy cũng như là những chi tiết về sản phẩm cái vòng bi của nó tất cả đều bi chất lượng này Đấy. đảm bảo lực gió cũng như là lực rung của sang theo là cho máy sẽ đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình sử dụng cũng như là mang lại lợi ích cho người sử dụng đấy thì à, trên đây là toàn bộ à, những chi tiết sản phẩm của máy tốt lúa mini máy tốt lúa mini thịnh thành cũng CL68 nó để máy cứng lên chúng tôi phân phối cũng như sản xuất đây thì là tổng thể con máy đây thì ngoài ra cút lúa thì chúng tôi có thiết kế thêm uh, sản xuất thêm những máy như về nông nghiệp như là máy à, ép cắm viên này đấy máy ép cắm viên rồi à, máy vặt lông gà máy thái chuối máy băm cỏ đấy thật những dòng máy về nông nghiệp bà con có nhu cầu mua máy tốt lúa mini cũng như máy thay chuối máy ép cám máy vặt lông gà thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số 1 OTT ba khu đô giá nguyệt hiệp xã thiệt thị trường nội hoặc có số điện thoại chúng tôi góc trái màn hình các bạn liên hệ qua số hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là biết những chương trình khuyến mãi cũng như là những ờ, phương thức vận chuyển bên chúng tôi sẽ mang máy đến các bạn để ờ, đáp ứng nhu cầu của quý khách cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều